với à, thiết kế là một trệt một lửng và bốn lầu như quý vị. Đây là mặt tiền chính mặt ngoài của căn nhà chúng ta này với căn nhà thiết kế rất là đẹp và tặng full nội thất nha. Điều đặc biệt của căn nhà chúng ta thì có thang máy là trọng lượng 450 kg và với một căn nhà ngang 7 và sâu 20 m và xây dựng ờ, thiết kế rất là đẹp nha quý vị. Căn nhà mình thì đang được nằm trên khu vực vị trí ngay trục đường của đường Phạm Văn Bạch thuộc phường 12 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Và với căn nhà mình thì có hướng chính là hướng Bắc nha quý vị. Căn nhà này thì ờ, xây dựng mới và thiết kế rất là đẹp và tuyệt vời, được nằm trên một con hẻm rộng lên đến khoảng 6 ờ, đến 7 mét và một con đường thông nha quý vị. Đường này thì đường xe hơi cũng là xe tải ra vào được này. Với con đường thì rất là rộng và thoáng nha quý vị. À, con đường này là con đường thông gia đình mình chúng ta vừa mua ở và mua để mở văn phòng công ty và kinh doanh buôn bán về hàng online thì ờ, rất là tuyệt vời nha quý vị cũng như là mở tiệm nail à, spa đều được nha quý vị với căn nhà mình thì à, đường nhánh của đường Phạm Văn Bạch đi vào và với một con đường thì à, rất là sạch sẽ và à, thoáng mát cũng như là một con đường à, rất là an ninh yên tĩnh thoải mái nha quý vị ở đây thì à, được mở những các cái văn phòng công ty cũng như là kinh doanh về buôn bán hàng tạp hóa thì rất là nhiều nha quý vị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 xây dựng một trệt một lửng và lên đến 4 lầu. Phải nói là thiết kế rất là đẹp và anh chủ nhà thiết kế tính ở nhưng mà này à, tính à, chuyển đổi định cư sang nước ngoài nên là cần bán lại cho những à, vị khách hàng nào đang thích mua những cái căn nhà biệt thự villa ngang 7 và sâu 20 mét như thế này thì xem sơ qua được video liên hệ ngay bên kênh nhà đất bên em để đi xem như quý vị. Và khu vực ở bên trong đây chúng ta sẽ có một bộ lớp cửa nhôm xin pha kính cường lực 10 ly và được gia chủ làm bốn cánh nha quý anh chị. Rất là đẹp và sang trọng luôn này. Khu vực ở đây thì à, chúng ta sẽ có phòng cả bếp cũng như là khu vực à, ô tô và khu vực đậu xe máy riêng nha quý vị. Với căn nhà là ngang 7 thì à, thiết kế rất là đẹp luôn. Một mẫu nhà phải nói là vô cùng tuyệt vời nha quý vị. Đang được nằm trên khu vực vị trí ngay sát bên với lại chợ Phạm Bạch và ngay à, khu trung tâm như quý vị, ngay sát bên của căn nhà chúng ta thì có trường học, công viên, bệnh viện và siêu thị với à, những các cái à, khu vực bách hoa xanh và đầy đủ tất cả những các cái nhu cầu tiện nghi. Một trong những em villa siêu phẩm khá là đẹp và sang trọng, đình đám trong cái dịp cuối năm. Thì gia đình chúng ta mua cái căn nhà này về đón một cái mùa Giáng sinh cũng như là đón một cái năm mới 2023 thì quá là đẳng cấp rồi. Đấy, với à, thang máy và phòng vệ sinh cũng như là phòng ngủ thì à, đầy đủ hết nha quý vị Cũng như là phòng tập kim, phòng sông hơi, phòng massage Đầy đủ hết cho căn nhà mình rồi Khá đẹp Đấy, với bên trong đây thì à, chúng ta sẽ có phòng bếp này Cũng là có khu vực thang máy và khu vực nấu nướng Vệ sinh thì được gia chủ thiết kế ngay khu vực đằng sau của căn nhà Đây, với một em villa ngang 7 và sâu lên đến lên đến gần 20 mét nha quý vị Rất là đẹp này một em villa phải nói là vô cùng đẳng cấp nằm trên ờ, địa bàn của quận cò ờ, ờ, Vấp nha quý vị. Khu vực đường sau thì chúng ta sẽ có vệ sinh cũng như là có ô tiêu cảnh này ở ngay dưới khu vực cầu thang luôn và có thang máy nha quý vị. Đường sau của căn nhà chúng ta thì sẽ có giếng trời và cũng như là có khu vực rửa mặt ở đường sau của căn nhà mình nha quý vị. Đây giếng trời để gia đình chúng ta lấy số cũng là lấy ánh sáng nha. Một căn nhà phải nói là đẳng cấp luôn. Không thể chê vào đâu được nha quý vị. Và gia đình chúng ta đang có một cái mức tần phần khúc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 Đấy, di chuyển lên khu vực bên trên đây thì à, chúng ta sẽ tham quan đến cái phòng à, không gian tầng lửng này, cũng là phòng vệ sinh của căn nhà. Phải nói khá là đẹp rồi nha quý vị. Một trong những em à, chân dài và đẹp sang trọng đẳng cấp nằm trên khu trung tâm, ngay sát bên với lại đầy đủ tất cả những các cái diện nghi nha quý vị. Phải nói là đẹp và sang trọng rồi. Với những cái mức giá cực kỳ là mềm mại và yêu thương. Thì những ai mua được cái căn nhà này thì phải nói là ở thì phải nói là tuyệt vời luôn đẳng cấp luôn bậc nhất đại gia tại à, khu vực quận gò vấp luôn nha quý vị Đấy, với căn nhà là ngang 7 và độ sâu là gần đến 20 mét nha quý vị với xây dựng một trệt một lửng và bốn lầu có lên đến 6 phòng ngủ và 7 nhà vệ sinh Đấy, với thiết kế rất là đẹp nha quý vị trên khu vực không gian phòng à, tầng lửng thì à, được gia chủ thiết kế với không gian phòng uh, khách của căn nhà mình rồi Di chuyển lên khu vực bên trên đây thì ờ, chúng ta sẽ tham quan đến cái phòng ngủ đầu tiên này Ở trên lầu nha quý anh chị Căn nhà mình thì ờ, với ngang 7m ờ, và sâu gần lên đến 20m Thì chủ nhà sẽ thiết kế với không gian phòng ngủ khá là rộng luôn rồi Đấy phải nói là phòng ngủ thì uh, rộng và đẳng cấp luôn nha quý vị <clears throat> Và đường trước đây thì chúng ta sẽ có phòng sông hơi này Cũng như là có uh, phòng ngủ và phòng bát tơ nha quý vị có phòng đá nắm sông hơi Rất là đẹp và tuyệt vời nha quý anh chị Đây sông hơi đá nóng Và thiết kế rất là tuyệt vời Vệ sinh thì rất là rộng rãi Có phòng tắm đứng Và có um, phòng uh, sông hơi đá nóng nha Trên đây thì ờ, chúng ta sẽ có ờ, giường, có tủ Và bàn trang điểm kệ để tivi Đấy, thiết kế phải nói là những cái hệ thống đèn trùm thôi cũng đã thấy đẹp rồi Đấy, Và trang trí nội thất ở bên trong phải nói là tuyệt vời Đấy, Với uh, phòng sông hơi, phòng thay đồ Quá đẳng cấp Một căn nhà villa phải nói là đỉnh cao tại à, khu vực à, địa bàn của quận Gò Vấp nha quý vị. <clears throat> Và nhà này thì à, được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết cho gia đình mình. Thì những ai đang xem và quan tâm và lựa chọn ngay một căn nhà villa ngang 7 và sâu 20 m đẹp như thế này thì xem sơ qua được liên hệ ngay bên kênh nhà đất bên em để đi xem như quý vị. Và với có thang máy trọng lượng là 450 kg và nhà mình thì được xây dựng với thiết kế là một trệt một lửng và bốn lầu nha quý anh chị có lên đến 6 ờ, phòng ngủ và 7 nhà vệ sinh. Lại một trệt lửng 4 lầu. Quá là nâng cấp luôn. Phải nói là đỉnh cao và xây dựng lên một căn nhà phải nói là tuyệt vời. Không gian phòng ngủ thì khá là rộng rồi. Mỗi lầu thì ờ, chúng ta sẽ có hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh cũng như là có phòng sông hơi, phòng uh, ngủ và phòng sông hơi thì đầy đủ khá là rộng luôn nha quý vị tặng phu nội thất này ở đây thì ờ, gia đình mình chúng ta di chuyển về khu vực sân bay cũng như là ra Bình Thạnh, Bình Tân và Tân Bình Tân Phú thì ờ, cũng rất là dễ dàng và thuận tiện nha quý vị. Thì từng lầu chúng ta sẽ có những cái phòng ờ, đà sông hơi, phòng đá nóng luôn này quý vị. Sông hơi đá nóng nha và có phòng à, à, bồn à, tắm đứng và tắm nằm luôn. Đấy, với thiết kế phải nói là không chê vào đâu được mà trong cái phân khúc chỉ có hơn 16 tỷ một xíu thôi là gia đình mình có thể là sở ngay được căn nhà này rồi và cùng em di chuyển lên khu vực bên trên thì à, chúng ta sẽ tham quan đến cái phòng ngủ tiếp theo và cũng là lên trên thì à, chúng ta sẽ có phòng thờ, phòng giặt và sân thượng nha quý vị <clears throat> Đây bên trên đây thì à, chúng ta sẽ có phòng ngủ tiếp theo này Và nhà mình thì có lên đến 6 phòng ngủ luôn nha một phòng thờ và sân thượng trước sau như quý vị Đây và vệ sinh, bảy nhà vệ sinh Khá đẹp một trệt, một lửng và bốn lầu. quả là tuyệt vời cho một em siêu phẩm, và nói là đẳng cấp luôn. Thì ờ, những vị khách hàng ờ, đang xem và theo dõi cũng như là quan tâm đến những cái căn nhà đẹp và sang trọng đẳng cấp như thế này thì ờ, xem sơ qua được liên hệ ngay về bên kênh nhà đất bên em để đi xem và sở hữu ngay cho mình nha quý vị. Đấy, với ngang 7 và sâu gần đến 20 mét và xây dựng một trệt một lửng 4 lầu Đấy và trên đây thì chúng ta sẽ có sân thượng nữa này Đấy có thang máy luôn nha quý vị Đây lên xuống rất là đẹp và tuyệt vời Trên đây thì à, có sân thượng bên trên này Đấy, với những các cái à, thiết kế bên trên à, khu vực sân thượng của căn nhà mình Phải nói là đẹp và tuyệt vời nha quý vị